Chào bạn, tôi là Kevin Nguyễn, chuyên gia đào tạo SME Dịch Chiến và trong tuần này thì Kevin Nguyễn tiếp tục nhận được một số câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ về pha chế và câu hỏi được anh chị quan tâm nhiều nhất đó là câu hỏi liên quan đến dòng đồ uống đá xay và dòng đồ uống đá xay là một trong những dòng đồ uống được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích và chính điều này khiến cho rất là nhiều các cô hình quán lớn đưa vào trong menu quán để phục vụ và trong video ngắn này Kevin Nguyễn sẽ chia sẻ nhanh cách của chúng ta lựa chọn nguyên liệu như là để phục vụ để chúng ta pha chế ra đi đủ đá xay bên cạnh đó thì Kevin Nguyễn sẽ chia sẻ những nguồn tư liệu hay là những kênh để chúng ta tham khảo thêm và hiện để pha chế ra một ly đồ lá xanh chúng ta cần phải chuẩn bị những nguyên liệu như là mứt hay là sáp để chúng ta tạo vị bánh cookie để chúng ta làm nền cho ly đồ uống như là cookie đá xanh à, bên cạnh đó chúng ta dùng đường sữa tươi à, kem tươi để chúng ta tạo độ ngọt cũng như là tạo độ ngậy cho ly đồ uống và một wrapper để chúng ta chống tan chảy nhanh cho ly đồ uống à, và hiện ngoài ra thì muốn pha chế ra ly đồ lá xanh không thể thiếu được à, một chiếc máy xay công suất lớn để chúng ta để tạo được bông một bít cho ly đồ uống và để pha chế ra một ly đồ uống lá xanh thì chúng ta thường phải có chế nhất định và để ờ, bạn à, tìm hiểu một cách chi tiết hơn thì bạn có thể tham khảo trong cuốn sách ờ, kinh doanh hình quán trà sữa và đồ uống hot trend và trong cuốn sách này thì Kevin Nguyễn đã chia sẻ rất chi tiết cách chúng ta để pha chế ra tỷ lệ hay là à, công thức để pha chế ra một ly đồ uống đá xay từ nguyên liệu đầu vào cho đến nhà máy móc và bên cạnh ờ, dòng đồ uống đá xay này thì có rất là nhiều những dòng uống khác như là à, các loại trà hay là các trà hoa quả trà sữa và những soda rất là nhiều những dòng đồ uống hot trend khác bạn có thể tham khảo trong cuốn sách này Ngoài ra thì bạn có thể đăng ký một cái khóa học online doanh quán trà sữa và đồ hot trend. Ở trong khóa học này thì mình đã phát triển thành những video để bạn có thể dễ dàng việc là học và thực hành. Nếu bạn quan tâm thì bạn có thể follow Kevin Nguyễn bằng cách nhấn vào nút đăng ký hay là nhấn vào nút tìm hiểu thêm. À, để lại thông tin ở phía dưới phần bình luận và Kevin Nguyễn sẽ phản hồi đáp và chúc bạn có thể phát chế ra được ly đủ đá xanh và thành công.